đây giới thiệu luôn như thân tộc biết là đây là chị tư cái đó là, là vợ năm cậu năm thì bệnh cậu năm không không có giữ được thì cũng gửi lời chúc mừng cho gia đình nhà đứa trẻ trăm năm hạnh phúc chúc thầy đứa trăm năm hạnh phúc duyên nhân duyên rồi, rồi có thiệt hồng gì không sẵn gửi luôn chút nữa được chúc ừ, qua nhà chứ giờ giờ tới chín tám chín tám đi tới chị chứ chị chứ chị chú sáu chú sáu tụi nó sinh chị làm sáu cậu sáu cậu sáu chị muốn đi tắt rồi đó muốn đi tắt muốn đi tắt cho qua không quên đâu cứ cũng ờ, may mặt gia đình thì cũng cho là cùng với vợ tôi là uống ly rượu này để chúc mừng cho tôi trẻ ừ. cô đứng lên đó đi con chờ quá đẹp Ai cho quà bước lên cho này con ha cho quà bước lên chụp hình ừ. nhá, nhá máy chứ à, để đưa vào thôi dưới này con không biết ai hết á ta cứ vậy thì à, cậu sáu thì à, gửi cho là ba triệu để à, ừ, cho gia đình và trong cái à, cuộc vui hôm nay thì à, có là do điều kiện có con trai tôi tiếp thu vì nhiệm vụ công tác thành ra không có về được cũng gửi cho, cho cháu là hai triệu còn phần là à, chú tám đó thì ở à, à, chú kể phụ thì có tặng bài đó bác là tặng sao xin mời là tới là có rượu cho là cậu tám thằng hội tám cậu tám hội tám cậu tám rồi uống chơi đi dài em đứng đứng ngồi sau là được rồi em gửi cái cái quà anh ngồi đi anh ngồi đi ngồi đi tập cho đứng quen vậy không tập cho đến ngày đi đó bây giờ cậu cũng uống chung rượu rồi cậu táo cũng chúc cho ừ. cháu được trăm năm hạnh phúc người mà chúc gì luôn người mà nhớ cậu mở bước lên con đi, bước lên trên đi bước lên trên đang chụp hình mở để diễn đi mở để diễn đi mở để diễn đi mở để diễn đi bước lên bước lên lên dạ. vâng. người đứng ngoài bước lên đi thôi em à, giờ em nhận đi rồi em đẩy vô cái gì cũng được rồi nhìn đây banh nè nhìn đây nè rồi thì đã qua cái thế hệ trên thì bây giờ tới thế hệ à, cùng à, đồng dạng với là chú rể và cô dâu xin mời là chị Linh là con có là ở năm ở năm Chí Linh cũng ở là ừ. giảm giá xa xôi nhưng mà ngày vui trọng đại của các cháu chúc mừng chú để ờ, phụ ờ, đưa cho cô ờ, cái bình cái hại ly nước đầy cho hai uống à. này nước đầy chứ hai nha chứ hai là ở hai ba bữa con cũng muốn với chứ hai thì con tặng quà luôn rồi hiền lại đây dạ rồi tới ờ, là hai chị em nó kìa hai chị em đi cái đại chén ra rồi cho quà đó chị tính cho quà luôn rồi giờ rồi hết giờ rồi rồi anh ờ, anh Giang lớn anh hai đâu anh hai anh hai ơi ông hai rồi nay lớn nay ra nhận lễ nay đưa 3 tỷ rồi anh hai vô rồi có mời rượu anh hai không có mời rượu anh hai không đang uống rượu rồi ừ. vậy nay cho lì xì ha anh hai đưa cho đưa cho giang đi anh hai đưa cho giang cầm vô cho đẹp rồi rồi nếu nhớ không làm thì cũng còn là là bà út cô út <laughs> mời tự nhi tự nhi tự nhi cô ba cô hả dạ, cô dạ. Dạ. chị ba đó chị ba chị ba chị ba chị ba rồi mời phụ chế ba trước đi mày phụ chế ba đúng rồi mày phụ mới mới ấy rồi chứ <laughs> hồi ngủ ngủ có trả tiền chứ chút xíu là đổ rồi làm dạ. chút xíu là mất rồi hôm qua đó không uống rượu trả tiền ừ. cái rượu là hơi mắc rồi nha à. ngon lắm á về cái dép hả Út cho mượn cái viết. Để cái đi tròn nữa mà. Con mở hộp tủ, con mở hộp tủ đi viết. Kìa đây này nè. Với, với, với hệ ờ, kế ờ, còn ai nữa không thì ờ, xin mời với tặng quà để chị không? Út, chá tặng đi Út. Rồi, con đứng vô con đứng vô luôn đứng vô đó đứng vô chụp hình con ờ rồi con cầm đi con cầm đi sát mở út nè rồi đưa đưa lên đưa thiệt đó đưa thiệt rồi đây nha đây nha rồi rồi đưa bộ ông đưa mở à, dạ. nói chung trong ờ, bất cứ cuộc hôn lễ nào cũng không kém phần long trọng thì có nam thì có nữ có nội thì có ngoại thì xong cái phần lễ của là gia đình xong thì xin mời là được à, đón tiếp là chánh họ, à, họ tộc bên nhà gái cũng để là phụ rồi có phụ để mời anh không hai chồng anh không à. Dạ.

bị bệnh thì không có đến dự được nhưng có quỹ ờ, quyền cho giao cho thằng con thì ờ, cháu nó sẽ chiều sẽ đến ở ờ, nhà hàng để mà chúc mừng Rồi tiếp theo xin mời là anh hai và góp rượu góp rượu cho cho ba anh hai với, với, với, ba mẹ mấy cô ừ, cậu hai này. cô hai phải không phải cô hai không cậu hai đúng rồi ở đây là cô hai không sai không về chú rể phụ thì dở dạ, chú rể phụ là sai đó rồi sao đúng là dạ, dạ, đưa đây là được được xong xong rồi năm nam cặp nữ được chắc chắn hai người chú rể à, chú rể phụ là mời thì Uh, hai cháu cúi đầu chị dạ. qua nhà cặp dạ. đi đưa đưa hai đưa đơn ly nữa cho đơn ly nữa dạ. Buồn ngon dữ ừ, Uống tới đầu thấm tới đó Rồi, à. nước cuối đầu Chấm chấm luôn, chấm chấm luôn xuống ừ, à, ừ, tới là... Ừ, đó là rồi Tới luôn rồi Tới luôn Chỗ này đủ 45 độ rồi Đi lại từ đó Uống tới đầu ấm tới đó Đóng góp nữa mà mà Cái chi tiết là, là dưỡng út phải không? Sao? Nó xuống tới nó giò chưa? Thôi rồi, dòng cái dòng trong là chảy tha nước vô bớt vừa nước tới kìa vô vô buổi lễ nè đặt vào đây sao cái nay mà dưỡng út không có cô út mà nay dưỡng đại diện cho chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc gặp người ta vô lưu lễ nè không muốn kìa nãy giờ không chế mà chế mà bỏ đem qua đây anh ra nước đâu có hai qua đây ừ bên bên bên này mà gái chứ đây mà lát cái gì sao mà trễ phạt sao lắp với hai hai ly anh cái diễm hai ly chứ đây lớn đây là gì vậy năm gì sinh năm đấy là dưỡng năm dưỡng năm dưỡng năm dưỡng năm dưỡng năm dưỡng năm với chị năm đi rồi đó mà các bạn em <coughs> hôm nay thì à, hai cháu à, dượng à, với thì là cũng chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc nha rồi cho cháu tay đây quá trời rồi gõ hai chung đi tiếp theo gõ hai chung nữa mà lấy dạ, lên không phải đâu gì gì út gì món là nè dạ gì út với mở út cũng là chứng nhận cho đôi trẻ dì dạ, dạ, dạ. út xin mời dì út với dì út mời mời dì út vô dì út không có né được đâu Ê, trời nãy ở dưới ờ, hối cục kỳ trời mình uống rồi mình đi đánh con hát rồi cũng liên ăn luôn rồi ờ, rồi vô đánh luôn chú về một thế sao nghe sao chạy xuống nước lò giờ đợi chứ Đi, đó đó đi, gì đó với chị bên đây được không? Được. Còn còn dạ. mẫu với với chế Diễm luôn đi con. chẳng chẳng nữa hai hai chồng nhiễm thì vậy ngồi lấy ly nước đi mời bố ờ. Ờ. một ly mà mà sao nữa là hai chồng thiếu thiếu người nào mà thiếu ờ, nếu cậu thì phải uống hai chung nha <laughs> dạ, cũng là xin báo với đặc biệt có khí điện đạm cà mau này giữ đầu cơ, rồi đậu điểm mời điểm xã cũng được rồi mình thấy đâu được rồi có gửi gắm gì cho em không thì có đôi lại nha gửi gắm gì lên à? luôn vậy lên trên luôn lên trên luôn à, chú giải hộ gót rượu nè cho ờ. cho bà bà chứ đi cho bà cũng đi rồi rồi chị đứng chích vô chị đứng chích vô rồi cho quà cầm quà em cầm quà chứ cầm quà chứ rồi rồi đây bạn này cầm đi cầm đi trễ rồi em lấy rồi hai mời ngủ bây giờ mời ngủ này uống rượu đỡ đi lát uống bia sao Trời ơi, có nhiều đây Trời uống cái đó, má hồng hồng như vậy Mình sợ phật làm lễ của chúng mà chú khỏi ra kem coi <laughs> cái lễ đó xong rồi mà không thể là thiếu được và rất quan trọng đó là làm lễ là cha mẹ thực sự Việt Nam chúng ta thường có câu rằng công cha như núi Thái Sơn, niệm mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn đạo hiếu mới là cùng rồi, bà, bà, do đó đi. hôm nay là cách con là có con, được sinh ra và nuôi dưỡng đến thế này thì tụi con được hạnh phúc thì nhớ công ơn trời à. biển này à. và phải hiếu thuận với cha mẹ trong đạo nghĩa làm người thì các con nên nhớ một điều không thể là nào mà các con quên được điều này phải trân trọng giữ mãi hạnh phúc của mình như giữ con con ngươi trong con mắt của mình đó là hạnh phúc suốt đời phải là gìn giữ nó vì dạ, dạ. cái hôn nhân này do các dạ, cháu là thương yêu nhau và sự chứng kiến của gia đình của đôi bên cố gắng gìn giữ nó giải là để nó giải đó các cháu phải nhớ những điều quan trọng nhất là là rồi là phải lấy cái nhân nghĩa làm đầu gỡ đại luôn nha gỡ đại luôn như tôn kính bắt đây lễ xong rồi để xong nhớ cội nguồn để xứng đáng là một người con cháu của dòng giỏi cho nó hai cháu nghiêm cúi đầu chào chung rồi, rồi, rồi, nay không có cái ờ, quan khách thì mình sẽ ờ, cắt bỏ cái phần lại ra mắt quan khách mình làm công việc nội bộ thì ờ, tôi xin là tuyên bố cuộc lễ đến đây là chấm dứt xin là cảm ơn quý vị và thân tình và mời là hai họ cùng nhau quỳ nhập lại đọc ra dự của tiệc dạ, dạ, dạ thắng lộc quý nếu nếu là nhà gái có nhà ý gì đó thì xin có cho có cái ý rồi con cho thì hai con tự góp đi anh hai đi diễn đi mày tự góp mày đâu có mở sớm đâu có mày có vị nói là không có rồi mày nhắn gửi gì mày uống lên Nói gì nói đi bắt nó nói nói đây là trước uh, bên để nhà trai à, em cũng xin thay mặt bên em vợ chồng em cũng xin uh, có đôi lời gửi gắm tới anh chị xui cô uống ly nữa và gia đình bên uh, bên xui à, con khờ mãi mãi suốt đời nha chỉ cưới lành thôi chứ không có <laughs> không có thay đổi gì cái dạ, bền dạ, dữ dạ. nha dạ dạ Nhân đấy đừng khóc khóc và uống thôi bây giờ đây là em đó buồn mùi quá thôi cho cô năm đại gì năm đại diện đi đi ngồi gì hết vậy rồi còn để uống, cho nó nói uống đại diện nói chỉ bao nhiêu thôi còn gì nữa đâu mà Ờ, chính rồi tôi còn gì nữa đâu mà nói như em nên ờ, vô thì trong cái tâm tình này thì ừ. không thể tránh khỏi cái nỗi niềm bị lừa mẹ và những người cư ngoan em xin lỗi ừ. em cũng mong thương con như con gái của mình thương em như em ruột của mình để dạy dỗ chứ nó nó khờ lắm cũng mong mẹ mong con mẹ gửi con gái của mẹ cho con nó sống cuộc đời hãy bao dung cho nhau mà sống chỉ cần bao nhiêu đó thôi không chị bao dung với nhau là sẽ sống được mẹ chỉ nói bao lời đó thôi à lời tâm quyết do các con ghi nhớ ngày vui sướng của tùy là mẹ uống đi nhưng mà chồng nói vợ nghe vợ nói chồng nghe cùng nhau hòa thuận cuộc sống của mình không biết được chăm lắm hay không nhưng mà câu nói là câu văn nhưng mẹ mong trong cuộc sống của con bất cứ lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc dù được bao nhiêu năm vẫn được chứ không nên là phải trăm năm nhưng mà mong lúc nào cũng vui vẻ hết hạnh phúc với nhau dù giàu hay là nghèo chỉ mong hai cô nhớ gì là được tặng cho đây nè con ừ. bánh gì lại đây quý vị còn lắm mùi dầu ý kiến đi bánh nào bánh nào bánh nào lại đây à. này hả bởi vì ờ, con và ờ, chú dạ, rể dạ. con hứa với dạ, cha mẹ cùng với thân tộc anh ờ, gái để là hết lòng lo chăm lo cho hạnh phúc của gia đình cho cha mẹ với mà chứng kiến dòng họ đó vui đầu tiên của ông bà trước mặt là những gì của hai bên cô dì chú bác cha mẹ bên vợ và cha mẹ con con hứa yêu thương vợ con đến suốt đời chăm sóc che chở và bảo vệ vợ con đến suốt cuộc đời dạ con rồi, rồi. rồi dâu của tôi cũng như là một đứa con ruột nhưng mà sau này tôi cho mở tự do làm thương cha thương mẹ gì nói với chồng tuyến chồng mỹ đưa về thăm ông bà cha mẹ tôi không lệ thuộc con dâu tôi dọn con dọn mộng hết tôi cử cái đó chủ yếu là tôi cho tự do bị tôi sống có đối tự do quen rồi tôi có cái ý kiến đó với bà tôi em tôi đừng có bảo vệ con dâu của tôi tôi cũng từng là bảo vệ bảo vệ là đó là không cho tất cả những cái gì đụng chạm với con dâu tôi tôi dạ, à, là cái đó rồi còn nhớ cho những mẹ tôi mở cái tự do về thăm chơi hoặc là ví dụ chồng làm không được thì đưa vợ về năm bảy bữa gì đó con trai cũng phải nhất đồng về cái vấn đề đó rồi. ai cũng có tâm lý nhớ cha nhớ mẹ rồi, rồi cảm ơn rồi cho cháu quá hay quá hay quá hay màn tặng màn nhậu nghe chú kia chú kia dưới là uống một lon phải tặng lon rồi vô xin phép cho à, hai chú gia cái ha rồi đi mẹ đi đâu đi đâu không lấy này nè phải không nè này nha rồi đó là xong rồi đó cái này cũng xong luôn phải không vậy cái này luôn phải không